một tháng hân hoan đốn tài, đốn lộc, vượt mọi trông gai, đánh bay trở ngại, làm ăn gặp thời, đội đời giàu sang, tiền vàng ngập két. Vậy làm sao để giải hông hóa cát, làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và làm sao để đốn nhiều vận may đến với mình? Và tuổi nhâm tý sinh năm 1972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 thì chắc chắn sẽ có ngày gặp được con đường tươi sáng phía trước. Bên cạnh đó, sự tích cực và lạc quan cũng sẽ mang đến cho bạn nhiều điều tốt đẹp và may mắn. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời sẽ có phúc, họa, vui sướng, khổ đau đều sẽ đến. Mỗi người đều có cách riêng để đón nhận. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai khi sinh ra cũng mang trong mình căn số phú quý, giàu có và may mắn đủ đường. Nhưng, để có được thành công, họ đã phải đánh đổi bằng những năm tháng cơ cực, mệt nhọc tấm thân bằng tất cả lòng nhiệt huyết và nỗ lực của mình. Xem tử vi tuổi nhâm tý, sinh năm 1972, đúng là con giáp, sướng ít, khổ nhiều. Sách trời đã ghi, phải trải qua nhiều vất vả, sóng gió, về sau trung vận và hậu vận mới thực sự giàu có, sung túc, an nhàn. Trong tháng 3 năm 2023 âm lịch này, con giáp tuổi nhâm tý, sinh năm 1972, sẽ đón tháng mới với vận trình vô cùng tươi sáng, may mắn và nhiều phúc khí khi có nhiều cát tinh trợ lực. Cục diện tam hợp nâng đỡ, thần tài trực tiếp che chở, mà làm ăn gặp thời, may mắn, chúng lớn liên tiếp, đổi đời, giàu nhanh chóng mặt. Chỉ cần con giáp này tập trung vào những gì mình đang làm và làm nó tốt nhất. Theo các bậc thầy tử vi tiết lộ, năm 2023 sẽ là một năm đón tài lộc vào nhà, kiếm tiền như hái, giàu sang vô đối, tiền vàng ngập lối, sung sướng hết phần thiên hạ. Vậy, Cụ thể vận trình tháng 3 âm lịch của con giáp này sẽ như thế nào? Các bậc thầy tử vi có tiết lộ bí mật gì? Tất cả những điều này sẽ được Minh Đường Tử Vi giải đáp trong video ngày hôm nay. Đặc biệt, để nắm chắc được cơ may trời ban, rũ sạch tai ương, gánh lộc về nhà, thì quý vị nhớ xem đến hết video này nhé. Điều đặc biệt nhất sẽ nằm ở cuối video. Thật là hữu duyên khi bạn có thể ở lại video này đến phút cuối cùng, thì 100% sự giàu có đã nằm trong tay của bạn. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thần tài che chở, tuổi nhâm tý, sinh năm 1972, làm ăn gặp thời, đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét nứt két trong tháng 3 âm lịch. Tháng 3 may mắn dạng ngời, nhâm tý cố gắng đi lên từng ngày, khởi đầu cuộc sống mong manh, chuyện lành sẽ đến thành công vang trời. Cả năm giàu có phát tài, không lo nghèo đói lộc vàng ghé thăm, trường tồn phúc lộc muôn năm, lộc trời ban tỏa yên vui một đời. Người tuổi nhâm tý, mệnh mộc, theo quan niệm truyền thống, được đánh giá là cần cù, ham học hỏi, tính tình nóng nảy, thời thơ bé gặp nhiều gian nan, là người hiếu thuận. Nam giới được nhờ vợ, nữ giới được nhờ chồng. Quan điểm hiện đại cho rằng, nhóm người này luôn theo đuổi sự hoàn hảo. Họ có tài ăn nói, thuộc phái hành động, tích cực sôi nổi, cái tôi của họ khá lớn, là người có chính kiến, cũng rất nhạy cảm với thế giới bên ngoài. Nhâm Tý, sinh năm 1972, là người giàu cảm xúc, lại giỏi ăn nói, rất có khả năng thuyết phục người khác. Tính cách hướng nội khiến người khác chỉ có ấn tượng về sự vui vẻ, lạc quan, hoàn toàn không nhìn thấy tính nóng nảy hay đố kỵ của họ. Vốn trời sinh ra người tuổi nhâm tý là những người thông minh, lanh lợi, có khiếu hài hước và có tính cách sống động, nhiệt tình mọi lúc mọi nơi. Họ rất tốt bụng, hào phóng và hay giúp đỡ người khác. Bất kể là nam hay nữ,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 Hơn thế nữa, người tuổi nhâm tý giỏi toan tính, phản ứng nhanh nhạy, biến hóa đa tài nghệ, biết tích lũy tiền bạc, suốt một đời không lo thiếu thốn. Trong số 12 con giáp, chuột được gọi là con vật tiên phong, dẫn đầu, bởi vậy những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lý rất tốt. Hơn nữa, những người tuổi nhâm tý còn được người khác ngưỡng mộ bởi sự thông minh sáng tạo, nhanh nhẹn, tháo vát của mình. Tử vi học con nói, trong số những con giáp tuổi nhâm tý là người được trời ban nhiều phúc đức và nhiều may mắn nhất. Cuộc sống tuổi nhâm tý trôi qua khá êm đềm, mặc dù có lúc khó khăn chắc trở, nhưng cũng chỉ là trong giai đoạn nhất thời. Vì nhâm tý có cái tâm lương thiện, nên họ làm gì cũng được quý nhân tìm đến, tạo điều kiện để họ được cuộc sống viên mãn. Cách mà nhâm tý có thể vượt qua khó khăn nhanh như vậy chính là theo đuổi ước mơ của mình mà trở nên rất dũng cảm. Dù cuộc sống luôn gặp phải đủ gian nan, thử thách, có những thời điểm khiến bạn chỉ muốn bỏ cuộc, nhưng ước mơ sẽ chỉ rõ phương hướng để tiến về phía mục tiêu. Với con giáp này, nghịch cảnh đôi khi cũng là một trải nghiệm quý báu, chỉ cần họ kiên trì thì sẽ luôn tìm được hướng đi cho riêng mình, những gian truân, vất vả cũng sẽ dần đi vào quá khứ. Và tháng 3 âm lịch tới đây chính là tương lai tươi sáng của bạn, đây được dự báo là tháng công danh, tài vận đỏ như son của con giáp này. Không những giàu có, đổi đời thành đại gia,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 tuổi hợp làm ăn với nhâm tý. Thứ bảy, tử vi chi tiết từng tuần cho tuổi nhâm tý trong tháng 3 âm lịch. Xét tổng quan tử vi tuổi nhâm tý, sinh năm 1972, trong tháng 3 âm lịch. Xem tử vi tháng 3 năm 2023, tuổi nhâm tý âm lịch. Cục diện tam hợp thái tuế, báo hiệu tháng mới đầy sự khởi sắc với con giáp này, bản mệnh dễ dàng khơi thông được bế tắc, cũng biết huy động nhân lực để tận dụng sức mạnh tập thể, mọi việc nhìn chung đều được tiến hành ổn thỏa và ít căng thẳng. Công việc được dự báo rất hanh thông, tháng này rất thích hợp để cầu danh, cầu lợi, kết quả đạt được rất khả quan. Tháng này nhâm tý có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc như vị trí, tính chất hay chiến lược. Đa phần đều theo chiều hướng tích cực nên cũng mở ra nhiều cơ hội mới, lại luôn có quý nhân ưu ái, đồng hành. Bản mệnh thăng tiến như diều gặp gió, một tháng vượng vận quý nhân, được cát khí hỗ trợ về nhiều mặt, bạn làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi, công danh, tiền bạc viên mãn, dù bạn đang làm nghề gì, cũng nâng cao được chỗ đứng của mình trong ngành. Bạn đầu tư thì sinh lời nhanh chóng, làm công ăn lương thì được thăng chức, tăng lương. Chẳng những sự nghiệp mà tài chính của nhâm tý trong tháng cũng rất hanh thông, thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên, cạnh tranh trong buôn bán là điều khó tránh, bạn nên có sự chắc chắn để phòng đối phương lật lặn giấy tờ sổ sách cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau nhé. Vận trình tình cảm trong tháng của người tuổi nhâm tý khá rực rỡ, đào hoa rực rỡ, tình cảm phong lưu cũng là điều tốt để người độc thân mở lòng đón nhận sự theo đuổi của người khác. Những cặp đôi đang yêu cần chú ý kẻo có thể xảy ra sự nghi ngờ. Tháng này cũng thích hợp để các cặp vợ chồng tính kế hoạch thụ thai. Về tình hình sức khỏe trong tháng 3 âm lịch, tuổi nhâm tý vẫn duy trì được thể trạng khá tốt, cuộc sống không phải lao tâm khổ tứ gì nhiều, nên nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh. Những người có bệnh mãn tính nên kiểm tra định kỳ để theo dõi kịp thời. Cẩm nang vượng vận tuổi nhâm tý, sinh năm 1972. Khẩu quyết có một tháng mới vượng tài lộc, tiền bạc vô cùng rủng rỉnh. Quý nhân là tuổi thân và tuổi hợi. Tiểu nhân là tuổi mão và tuổi dậu. Màu sắc may mắn là màu đen và xanh ra trời. Sau đây sẽ là luận giải chi tiết từng phương diện cuộc sống của tuổi nhâm tý trong tháng 3 âm lịch. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tử vi tuổi nhâm tý, tháng 3 âm lịch, về mặt sự nghiệp. Theo dõi tử vi tháng 3 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch. Tuổi nhâm tý hoàn toàn có thể nở mày nở mặt và tự hào với những thành tích mà mình đạt được ở phương diện sự nghiệp trong tháng này. Công việc tiến triển khả quan, gần như không có vấn đề nào có thể làm khó được bản mệnh. Đây là tháng có sự xuất hiện của cục diện tam hợp, thêm chính quan động mệnh, tuổi nhâm tý cảm nhận rõ vận trình của mình có nhiều sự khởi sắc. Bản mệnh dễ dàng khơi thông thế bế tắc, ngay cả những vấn đề chưa tìm ra được giải pháp trước đó, thì nay cũng tìm ra những sáng kiến kịp thời, nhờ đầu óc nhanh nhạy của bạn. Tháng này cho thấy, nhâm tý có quý nhân tương trợ, làm gì cũng có người giúp sức, gặt hái không ít thành tựu. Bản mệnh cũng biết huy động nhân lực, để tận dụng sức mạnh tập thể, vừa giúp ích cho tiến trình công việc chung, lại vừa giúp bản thân ghi điểm trong mắt cấp trên. Chắc chắn, với những màn biểu hiện này, bạn cũng được lãnh đạo nhìn nhận ở mức cao hơn. Thêm nghiệt lệnh lâm thai ủng hộ, tháng này nhâm tý có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc như vị trí, tính chất hay chiến lược. Đa phần đều theo chiều hướng tích cực nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Nếu có ý định cầu danh, cầu lợi, bạn có thể tranh thủ tiến hành ngay trong tháng này, kết quả đạt được hứa hẹn rất khả quan. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều cát tinh, sự xuất hiện của hung tinh ngũ quỷ tuy không gây ra hậu quả quá lớn, nhưng bản mệnh cũng chớ nên chủ quan, kẻo kéo theo vô vàn rắc rối về sau. Hung tinh này có thể gây ra họa tiểu nhân, đấu đá cạnh tranh bẩn, do đó làm gì cũng nên thận trọng, tính toán trước sau. Đừng quên giữ thái độ dĩ hòa vi quý, thắng không kiêu, bại không nản, để tránh rước thị phi quý anh chị tuổi nhâm tý nhé. Nhìn chung, tháng 3 âm lịch tới đây chính là khoảng thời gian tốt đẹp nhất với bạn khi các khoản tiền lương, tiền thưởng đổ về. Cùng với đó là sự tán dương của cấp trên, sự kính trọng của cấp dưới và đồng nghiệp. Người kinh doanh cũng có một tháng buôn bán thuận lợi, ký kết được nhiều hợp đồng có giá trị, thu về khoản lợi cao. Đúng là người có phúc ắt có trời giúp và nỗ lực ắt có thành quả xứng đáng. tử vi tuổi nhâm tý, tháng 3 âm lịch, về mặt tài lộc. Cùng với những tin vui ở phương diện sự nghiệp, tuổi nhâm tý có một tháng vượng tài, vượng lộc, tiền bạc vô cùng rủng rỉnh. Cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều đổ về đều đặn, dù làm ngành nghề ở lĩnh vực nào, thì bạn cũng có thể cảm thấy hài lòng về thu nhập hiện tại. Với người làm công ăn lương, những thành tích xuất sắc bạn gặt hái được trong tháng này có thể khiến lãnh đạo có ấn tượng sâu sắc. Bạn có thể nhận được những nhiệm vụ khó, ngay cả khi mọi người xung quanh đều e ngại, nếu hoàn thành xuất sắc, sẽ chạm tay vào được cơ hội thưởng nóng, thậm chí là thăng chức, tăng lương. Đặc biệt, nhờ có quý nhân tam hợp đưa đường, chỉ lối, những chú chuột thuận lợi trong việc mở rộng quan hệ xã giao, gặp gỡ đối tác hay bạn đồng hành đáng tin cậy. Và hầu hết đối phương đều là người có thực lực kinh tế, đôi bên hỗ trợ nhau khá nhiều, hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ, một vốn bốn lời. Thời điểm này cũng rất phù hợp để hợp tác làm ăn, kinh doanh, ký kết hợp đồng mới, nhâm tý cứ mạnh dạn mưu sự lớn, tỷ lệ thành công sẽ rất cao, các hạng mục đầu tư có dấu hiệu sinh lời nhanh chóng. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần phải chú ý đến sự ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh, bạn chớ nên quá nóng vội trong việc làm giàu, vì như vậy dễ rơi vào cái bẫy mà tiểu nhân đã răng sẵn. Hãy phân tích hai mặt lợi và hại của công việc thật rõ ràng trước khi quyết định có bắt tay vào đầu tư kinh doanh hay không. Việc làm ăn, kinh doanh, muốn lâu dài và bền vững, thì phải đi theo con đường chính thống, không nên có tư tưởng đi đường tắt, kẻo lợi bất cập hại. Trong những hạng mục mà bản thân vẫn chỉ là tay mới, chưa có nhiều kinh nghiệm, bạn cũng không nên liều lĩnh, tốt nhất nhâm tí chỉ nên dừng ở mức quy mô nhỏ, tránh làm việc lớn vì tỷ lệ rủi ro cao. Ngoài ra, khi nhìn thấy có dấu hiệu sinh lời thì có thể rút lợi nhuận ngay khi có thể để hạn chế rủi ro không đáng có. Buôn bán cũng khó, nhiều cạnh tranh, làm ăn cần giấy trắng mực đen cho chắc chắn để phòng đối phương lật lọng. Giấy tờ sổ sách cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau. Nhìn chung, thời gian này không có cảnh chi tiêu eo hẹp, trái lại tài chính dư giả, nên túi tiền dùng rình, nhâm tí muốn gì được nấy, cầu được ước thấy. Bạn cũng có thể đi du lịch để mở mang đầu óc, làm mới bản thân và cũng là tạo ra những cặp hứng mới cho giai đoạn tiếp theo. Tử vi tuổi nhâm tý tháng 3 âm lịch, về mặt tình duyên, gia đạo. Vận đào hoa của tuổi nhâm tý khởi sắc mạnh mẽ trong tháng 3 âm lịch năm 2023 này nhờ có tam hợp đứng bóng, điều này mở ra nhiều cơ hội tốt cho nhân duyên. Bản mệnh đi đâu, làm gì cũng được chào đón và quý mến, không những công việc thuận lợi mà chuyện tình cảm cũng hứa hẹn vô cùng. Trong các mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp, anh chị nhâm tý dễ dàng tìm được tiếng nói chung. Trong quan hệ khách hàng, thì dễ dàng thuyết phục được đối tác. Với người độc thân nhân duyên khác giới tốt lành, tình cảm phong lưu cũng là điều tốt để bạn mở lòng đón nhận sự theo đuổi của người khác. Tháng này, nếu bạn có thể chủ động tham gia các hoạt động tập thể, mở rộng quan hệ xã giao, cơ hội tìm thấy nửa kia ưng ý, theo đó sẽ nhiều hơn. Các cặp vợ chồng trong cuộc sống khó tránh khỏi những lúc cãi vã, giận hờn, dù tình hình không quá nghiêm trọng, dù vậy hay bạn cũng không nên để tình trạng đó lặp đi lặp lại, kẻo khó kiểm soát đôi khi còn những nghi ngờ giữa cả hai, cần thêm vững tin vào đối phương thì tình cảm mới lâu bền. Hãy tạo thêm không khí cho gia đình bằng những bữa cơm đầm ấm hay những chuyến đi chơi vui vẻ cũng giúp gia đình thêm hạnh phúc và sẽ tạo động lực để bản mệnh cố gắng nhiều hơn. Tử vi tuổi nhâm tý, tháng 3 âm lịch, về mặt sức khỏe. Về tình hình sức khỏe trong tháng 3 năm 2023, nhìn chung tuổi nhâm tý vẫn duy trì được thể trạng khá tốt, cuộc sống không phải lao tâm khổ tứ gì nhiều nên không bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh. Người ốm đau mau chóng phục hồi sức khỏe, người khỏe mạnh lại càng thêm cường tráng yêu đời. Những người có bệnh mãn tính nên kiểm tra định kỳ để theo dõi kịp thời hơn. Có điều, sự xuất hiện của ngũ quỷ mang đến điểm báo về tai nạn bất ngờ. Khi xuất hành đi xa, bản mệnh cần hết sức lưu ý. Người già và trẻ nhỏ là những đối tượng cần đặc biệt chăm sóc trong tháng này, kẻo va vấp, ngã quỵ, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng bạn cũng cần phải quan tâm tới sức khỏe thể chất của mình nhiều hơn, thường xuyên vận động và có chế độ ăn uống hợp lý, không nên thức khuya, dậy sớm hoặc ăn đồ quá cay nóng hoặc có quá nhiều dầu mỡ. Người có sức khỏe kém cần chú ý cách ăn mặc khi đi ra ngoài nhà, đồng thời cần tránh tụ tập ở những nơi đông người, hạn chế rượu bia để tránh tổn hại tới cơ thể. Bạn có thể thường xuyên ra ngoài thư giãn, hít thở không khí trong lành hoặc tâm sự với những người mình thực sự tin tưởng để chút bỏ gánh nặng tinh thần, có điều gì không như ý bạn không nên giữ trong lòng dễ gây ra stress. Quý vị thân mến, việc lựa chọn tuổi hợp làm ăn cũng vô cùng quan trọng trong vận trình của mình. Người tuổi nhâm tý hợp với tuổi nào trong giai đoạn này? Tử vi tuổi nhâm tý hợp với tuổi sửu, tuổi thân và tuổi hợi, tuổi thìn là đại cát đại lợi, vạn sự hanh thông. Đầu tiên là tuổi tý và tuổi thân. Tài năng và sự phát minh sáng tạo của người tuổi thân sẽ khiến người tuổi Tý nể phục, tính cách thông minh nhưng cẩn trọng, cần mẫn của người tuổi Tý làm cho người tuổi thân càng muốn hợp tác hơn. Vì vậy sự tích hợp này luôn được tôn vinh trong việc làm ăn. Tuổi Tý và tuổi Thìn. Người tuổi Tý và người tuổi Thìn có thể giữ mối quan hệ hữu nghị, trở thành những người bạn tốt của nhau. Hai tuổi này có một sự ăn ý ngầm với nhau, sự ăn ý này sẽ khiến cho kết quả hợp tác của họ vô cùng lý tưởng. Cả hai tuổi đều giỏi tiếp xúc, ứng xử khôn khéo trong mọi trường hợp, vì vậy việc làm ăn của họ vô cùng thuận tiện, vững mạnh. Người tuổi thìn thì mưu trí, khôn khéo, rất tương thích với tính cách phát minh, sáng tạo, nhiệt tình của người tuổi Tý. Người tuổi Tý với tuổi Sửu. Theo tử vi, hai tuổi này ở cạnh nhau có thể khiến vận trình của cả đôi bên đều có lợi. Người tuổi Tý và tuổi Sửu tuy không nói nhiều với nhau, những tính cách của tuổi Sửu là trung hậu, thật thà, chăm chỉ, dũng cảm, mà người tuổi Tý thì thường khá khéo léo, linh hoạt. Thế nên hai người này làm ăn với nhau sẽ có tác dụng bổ trợ, khiến hai tuổi này hợp tác với nhau rất phù hợp. Người tuổi Tý và người tuổi Hợi. Sự phối hợp của hai tuổi này trong làm ăn sẽ thuận tiện, thăng tiến, tiến tới vị trí cao hơn như diều gặp gió. Người tuổi Hợi năng động nên sẽ là một làn gió mới trong công việc của người tuổi Tý. Sự tích hợp của hai người này sẽ là bước ngoặt lớn cho cả hai, và gặt hái được nhiều thành công xuất sắc trong việc làm. Ngoài ra, trong thời gian này tuổi nhâm tý không nên làm ăn hay kết bạn với tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi dậu, bằng không sẽ ưu sầu liên miên, phá tài, phá vận, tổn thương và cô đơn. Và bây giờ là tử vi chi tiết từng tuần của anh chị tuổi nhâm tý, sinh năm 1972, trong tháng 3 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 âm lịch. Đón các tình thái âm trong vận trình tuần mới, báo hiệu nhân duyên khởi vượng, các mối quan hệ hài hòa, đi đến đâu, làm gì cũng dễ nhận được sự giúp đỡ của những người xung quanh. Nữ mệnh gặp nhiều may mắn hơn, công việc trong tuần tiến triển khá tốt. Tuy nhiên, nếu có việc gì quan trọng thì nên làm ngay từ đầu tuần, khi có chính quan che chở, sẽ tốt hơn nhiều. Quý nhân của bạn cũng có thể là nữ giới, vậy nên hãy chú ý hơn tới các đối tượng như vậy trong công việc và cuộc sống nhé. Tiền bạc có phần dùng rỉnh hơn trước và vận may sẽ rõ ràng nhất vào giữa tuần, khi mà có cả chính tài và thiên tài cùng nhập mệnh, những chú chuột cần phải chăm chỉ làm ăn, có thế mới không bỏ lỡ mất cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt mình. Tài vận có xu hướng tăng dần tới cuối tuần, nhưng lại có điểm kẻ xấu lừa gạt và hiện tượng phá tài xảy đến. Tình hình kinh doanh, buôn bán khá lý tưởng, khi tiền đã vào túi, đừng chủ quan lơ là, cần có kế hoạch quản lý tiền bạc khoa học sẽ tránh được tình trạng phá tài. Quý nhân tam hợp đóng vai trò là người hóa giải cho các cặp đôi gặp trục trặc trong vấn đề tình cảm. Bởi vậy thì dù đôi bên có xảy ra mâu thuẫn, nhưng rồi cũng nhanh chóng làm lành, không cần phải lo lắng quá nhiều. Hãy tin tưởng vào tình cảm của bản thân và đối phương, đừng hoài nghi mà tự tay khai tử cho tình yêu của mình anh chị nhé. Về mặt sức khỏe, người tuổi nhâm tý xem đến đây thì hãy xem tiếp và phải thật sự chú ý anh chị nhé kẻo bỏ lỡ giữa chừng không biết gặp được tai ương đang ập đến có khi lại đòn mạnh chết oan. Lưu ý là ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh, phòng tránh tai nạn bất ngờ. Quý nhân là tuổi thân và tuổi hợi. Con số may mắn là 12 và 45 và số 70. Màu sắc may mắn là màu đen và xanh da trời. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 tới ngày 15 âm lịch. Tiếp nối từ vi tuần mới, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 3 năm 2023 của 12 con giáp. Thiên ấn mang tới cho nhâm tý sự tự tin để theo đuổi mục tiêu của mình trong tuần này. Mọi kế hoạch của con giáp này đều diễn ra trôi chảy, dù làm gì thì nhâm tý cũng thu được thành tựu đáng kể, giữ vững phong độ của mình trong tập thể. Với những biểu hiện trong thời gian qua, đặc biệt là tinh thần làm việc hết mình, cùng những cống hiến to lớn dành cho công việc, bản mệnh được cấp trên đánh giá cao, có lẽ thời cơ chuyển mình thăng quan, tiến trước của con giáp này đã ở rất gần rồi, vì thế cần phải nhanh chóng nắm bắt. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc gây khó khăn cho nhâm tý trong vấn đề tình cảm, các cặp đôi liên tục cãi vã vì nhiều vấn đề dẫn đến những mâu thuẫn khó có thể xoa dịu được. Cũng vì nguyên nhân này mà khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn hơn. Sức khỏe của tuổi nhâm tý trong tuần này về cơ bản là khá tốt, không phải lo nghĩ nhiều. Khả năng hồi phục bệnh tình cũng rất tốt nhờ sự quan tâm, chăm sóc của các thành viên trong gia đình. Ngoài ra bản mệnh cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho việc rèn luyện thể chất để thể trạng luôn sung sức. Quý nhân là tuổi hợi và tuổi thìn. Con số may mắn là số 09 và số 91. Màu sắc may mắn là xanh lá cây và xanh lam. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 tới ngày 22 âm lịch năm 2023. Bước sang tuần 3, người tuổi nhâm tý gặp được tam hợp cục nên có cơ may nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân để tìm cách tháo gỡ những vướng mắc trong công việc của mình. Dưới sự chỉ dẫn của quý nhân, bạn sẽ vượt qua được khó khăn và hoàn thành công việc, đạt được một số thành tựu nhỏ hoặc mục tiêu đã đề ra trước đó. Đặc biệt, con giáp này cũng sẽ có cơ may đón tiền về đầy túi, người buôn bán, kinh doanh có một tuần phát tài, tiền bạc rủng rỉnh khi hàng hóa bán chạy như tôm tươi. Không chỉ vậy, một vài khoản nợ khó đòi bất ngờ được trả, nên bản mệnh lại có thêm kinh phí để tiến hành các dự định và kế hoạch mới của mình. Thủy sinh mộc, vận trình tình cảm khởi sắc, gia đạo hài hòa, bản mệnh và người ấy có sự hài hòa về mặt tính cách và quan điểm sống, nên luôn biết thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Về cơ bản, con giáp này sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc, ấm áp và ý nghĩa bên một nửa yêu thương của mình. Quý nhân là tuổi Sửu và tuổi Thân. Con số may mắn là số 55, số 15 và số 67. Màu sắc may mắn là màu đen và xanh da trời. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 tới ngày 29 âm lịch. Tuổi nhâm tý may mắn liên tiếp khi tuần này được chính ấn che chở, nên vận quý nhân khá vượng, quý nhân mang tới may mắn trên con đường công danh, sự nghiệp của nhâm tý. Các khí trong tuần khá vượng và thích hợp để con giáp này muốn khởi nghiệp hoặc mở rộng quy mô kinh doanh, buôn bán, hoặc chuyển đổi công việc mới sẽ rất thuận lợi, suôn sẻ. Bản mệnh cho thấy sự tự tin và quyết đoán, cũng như ý tưởng, kế hoạch để phát triển sự nghiệp, mọi việc đều được thực hiện theo kế hoạch cụ thể, chứ không phải quyết định bồng bột nhất thời. Điều này giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ càng, tính toán cả những rủi ro có thể gặp phải, được chính tài phù trợ, tài vận tuần này khá sáng, có thể đầu tư ở các hạng mục ít rủi ro. Tuy nhiên, có dấu hiệu tranh chấp, xung đột về tài chính, Sức khỏe chú ý vấn đề ăn uống để phòng ngộ độc thực phẩm ở nơi lạ và các chứng bệnh có liên quan tới dạ dày, hệ tiêu hóa. Về chuyện tình cảm, trước nghịch, sau thuận, kiên nhẫn xử lý từng việc nhỏ, mọi rắc rối ắt được hóa giải. Một số bản mệnh đón tin vui về con cái. Quý nhân là tuổi thân và tuổi hợi. Con số may mắn là số 34, số 65 và số 35. Màu sắc may mắn là màu đen và xanh da trời.